nó chắc là phải nằm giữa đồng có, có, có hai thằng, cả hai thằng trước bạch, có hai thằng trước bạch dạ Giờ sao đâu nó chơi phải không? Kìa dạ, chứ Ê, điện mẹ, điện mẹ, nó kìa, nó kìa, nó kìa, nó kìa, nó kìa, nó kìa Thôi xong Hay nó Việt Nam chắc luôn Sao, khu nhà này sao đây, khu nhà này sao đây, đây Có rồi Có, có, có Mà, sống, mà, sống Mày nhảy xuống kìa K98 à. hay cá máu rồi

kiếm bao nhiêu bạn biết kiếm là biết bao nhiêu bạn bị ông Henry ông Steel đủ cái vòng lên ngon này chết ơi phải chết nó đi ờ, đâu rồi bọn này ngon quá mà không không không team mình không còn ai vòng đây ngon quá mà team mình không còn ai chắc ơi mày chơi mà mày còn gấp tư họ nãy giờ không coi Luffy thể hiện người qua trời luôn giết hết mình nhỏ thì số xấu như số lượng trên bản đồ luôn á yeah. nãy 29 giờ còn 16 rồi nãy giờ giết dữ lắm là ba thằng như vậy <laughs> kìa kìa thằng hướng đông nè đâu đâu đâu uh, yeah một cái nữa nè đó quá đẹp thấy chưa cứ đứng yên là ngon cứ đứng yên là ngon cái gì thằng bầm cái bên đó kìa ok mà thua vòng kìa đang gò bò kìa có nào tóc bò không trời Ê, đó, Để đó, đó, đó, đó, trước mặt luôn hai thằng ở đây chuẩn bị cứu kìa đang chuẩn bị cứu kìa đang chuẩn bị cứu kìa giết cái thằng chuẩn bị cứu kìa có vô đâu còn bốn mà trời là bốn thằng ở trong đến thiệt đến thiệt chứ bộ hai còn một ba một ba rồi à, còn một hai hai hai hai không ờ, còn ông luôn á ông một còn ông luôn là hai đó ừ. ông Loki luôn là hai đó là dạ. ờ, một đớp một á phim nó xong rồi phim nó xong rồi sẽ còn thằng nào phim nào ra đớp một đớp một nghĩ vòng lên mà tốt một á không ngờ mình chết ờ, cái đồng trận mà linh thiên như vậy sao <laughs> con ngày tên biết chừng á nào. một đầu chiếc đầu Yeah. Thấy chưa? Má dữ thật. Trời ơi. Có cần phụ không? Cần không cần, tao lấy 8 lần tao cần. Đẹp mẹ. Còn ăn góc cây nữa con. Mẹ chứ thiệt. Cái what the fuck gì vậy? lên lên lên lên à. một thằng à chạy một thằng một thằng